Mến chào quý ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô, chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của em Hiện tại thì em đang đứng ở Nghĩa Trang, thành phố Phan Thiết Và trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự bỏ hoang, khách sạn bỏ hoang Thì em tình cờ phát hiện được một cái căn nhà hoang Và cái căn nhà này có cái lịch sử rất là hay ho luôn nha cả nhà Đó mọi người thấy không nó rất là hoang tàn luôn phía sau em nè rất là hoang tàn luôn và bây giờ mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn tham quan review và nghe em kể câu chuyện về một nhân vật phải nói là đại gia khét tiếng của đất Bình Thuận thời bấy giờ nha mọi người và cái sự nỗ lực đi lên từ hai bàn tay trắng rất là nghèo luôn gia đình rất là nghèo luôn hai bàn tay trắng của một cô gái trẻ đi lên bằng hai bàn tay trắng với sự nỗ lực cố gắng và một cái gì đó gọi là uh, trời phú thì bây giờ mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào xem khám phá những cái tàn tích còn lại của ngôi nhà của vị đại gia nổi tiếng thời bấy giờ nha mọi người Phía ngồi ở căn nhà thì mình thấy nó hoang tàn vô cùng luôn cả nhà Không biết cả nhà có thấy những cái vị đại gia thường xây nhà rất là to Và rất là bự luôn Đây là mọi người Chắc cũng hàng trăm năm rồi nhưng mà cái vết tích của cái tiền nhà này Cái lối đi lên nè cả nhà Cái lối đi lên nè Vẫn còn Và những cái gạch à, thỉ hồi xưa, gạch đinh hồi xưa vẫn còn nhau mọi người hồi xưa thì gạch này rất là chắc luôn và xây bằng đá nè mọi người đó dạ có dưới đây là có một cái lối đi lên luôn và xây một cái kiền xung quanh đây luôn phải nói là cái khu này gọi là biệt phủ hồi thời bấy giờ luôn nha mọi người đó bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong này và khám phá bên trong rất là để phục một cái vị đại gia và bà được mang tên là Lục Thị Đậu nha mọi người đó ở trên phía bên trên kia kìa nó có để nhà mộ bà Lục Thị Đậu đó trên đó luôn vì bà cũng có một số ờ, công đóng góp cho sự phát triển của đất Bình Thuận và một cái số ngôi trường à, hình như cũng có mang tên của bà nữa mọi người thì đối với ờ, hồi xưa chứ bây giờ là cái chỗ khu này ờ, giống như là một cái khuôn viên của một cái biệt thự rất là lớn luôn cả nhà đây phải nói là ngày xưa người ta xây nhà bằng đá nhiều mọi người rất là chắc luôn và đây là cả nhà Wow Rất là nhiều ông thần tài thổ địa Cư ngụ tại đây luôn cả nhà Đây là mọi người Rất là nhiều luôn Rất là nhiều Những cái ông thần tài thổ địa đây luôn Wow Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây nè mọi người, cái kiền hồi xưa nè. Và em thấy cái khu này á, hình như là người ta mới dọn dẹp lại hay sao á cả nhà. Chứ nếu mà bình thường á, thì à, người ta đâu có đốt và những cái à, cây này thì nó mọc lên âm tầm thì không biết là anh em mình có lên được hay không chứ còn bây giờ thì thấy nó lên, rất là dễ luôn và cái kiềng nó còn giữ lại nè để xem người ta xây nhà cái kiến trúc hồi xưa nó có khác gì nhiều so với cái kiến trúc bây giờ hay không nha cả nhà theo em nghĩ là cái kiến trúc hồi xưa nó khác rất là nhiều luôn đây là cả nhà đó bằng gạch đinh không nha gạch thỉa không mà gạch thỉa hồi xưa là rất là chắc luôn rất là bự luôn và không ít ngôi nhà bây giờ thậm chí là xây gạch à, gạch ống hoặc gạch à, đời mới bây giờ là gạch à, táp lô cả nhà nhưng mà bây giờ thì thời nào thì theo thời đó nhưng mà cái thời xưa á, mà xây nhà theo cái uh, gạch thỉa là rất là phổ biến luôn và đây là một căn nhà đặc biệt của một vị đại gia đi lên từ hai bàn tay trắng đây cả nhà thấy ờ, tường là tường 20 ờ, không đó tường 20 không á gạch uh, ờ, đinh không á xây rất là chắc luôn còn cái ờ, khu ngoài đây á là cái ờ, trang gì đây không biết nữa giống như là cái dạng giống như là để lò sưởi hay sao cả nhà ừ. cả nhà thấy không Giống như là sủi hay sao á Wow Căn nhà này phải nói rất là rộng luôn cả nhà Cái khuôn viên cũng rất là rộng Và cái bên trong á, cũng rất là rộng luôn Đây cả nhà Gạch hồi xưa mà xây gạch cỡ này thôi chứ bây giờ xây không lại đâu á kinh tế rất là lớn luôn bây giờ thì à, cái à, cây này là người ta chặt bớt rồi à. thì anh em mình giờ này cũng vô cũng đơn giản hơn nhưng mà cẩn thận nha cả nhà nó có gai á những cây này có gai và đây là một cái không viên về phía sau nè cả nhà rất là rộng luôn wow một tí nữa mình sẽ đi qua cái phần mộ của ờ, bà nha đó nhà đây và mộ sát bên luôn nè nhà mộ sát bên luôn đây cũng là một cái ờ, video nhắn nhủ đến mọi người để mọi người cố gắng phấn đấu làm việc chăm chỉ và có cái uh, hy vọng một tương lai thay đổi cho cái cuộc sống của mình và có thể là khi người ta mất rồi á thì uh, theo cái câu nói ông bà xưa á hùm chết để da người ta chết để tiếng thì khi người ta đã có được cái sự à, giàu có trong cái à, sự nghiệp thì người ta quay lại người ta làm những cái công việc thiện nguyện hoặc là những công việc nào có ích cho đất nước đây mọi người đó rất là rộng lớn cái khu sau này luôn và bây giờ nha mọi người thậm chí là chỗ này không phải là rỉ đâu đất chỗ này cũng rất là mắc luôn và có lẽ đây là những cái phần mộ nhỏ nhỏ là con cháu của bà xung quanh đây đây mọi người đó nhà mồ luôn nha mọi người quá dữ ờ ờ wow hiện tại cái thời bây giờ chưa chắc gì xây nấu cái căn nhà mồ giống như vậy nha nam mô di đà phật mong bà cho con và quý vị khán giả chiêm ngưỡng những cái uh, tiệc tác này trời ơi mọi người thấy không sắc hồi xưa nè sắc cây nào cây đấy mà cụm tay không á cả nhà rất là chắc luôn giờ lòi ra sắc nè rất là bự luôn và ở trên có thông gió nè cả nhà đó ở trên thông gió này và đây không biết là cái à, đá ho cương hay là đá nhân tạo bằng cái những cái hợp chất nữa hồi xưa mà bà cũng à, thọ 86 tuổi hồi xưa với điều kiện kinh tế và y dược hồi xưa thì à, cái à, lứa tuổi này là rất là lớn nha cả nhà đó và đây là một cái người à, cũng dòng họ lộc luôn nha mọi người đó thì mong rằng những thước phim à, giải trí và có chút à, lịch sử và mang tính thích à, lệ tinh thần của em rất uh, mong quý cô chú anh chị chia sẻ cho em một lượt để kênh của em ngày càng phát triển nha để kênh của em nó cũng còn rất là bé luôn cho nên em quay với cái thời lượng rất là ngắn luôn để được uh, YouTube đề xuất uh, cả nhà đó đây là cái phần bi kể về cái uh, lịch sử này rất là dài luôn thì uh, những cái gì chủ chốt thì em đã chia sẻ với mọi người hồi nãy rồi đó đó bên này nữa nè thì à, quý cô chú anh chị nào muốn à, coi kỹ lại thì à, hãy à, tu chậm lại những thước phim này để xem nha chứ à, lịch sử cuộc đời của người ta rất là dài luôn nếu mà làm đúng ra là làm một cái ờ, tập phim rất là dài luôn cả nhà đó thì ờ, hình như phần mộ này với lại căn nhà bên kia được con cháu ờ, cũng dọn dẹp sạch sẽ hay sao á thì em thấy người ta phát quen và làm đốt hết cho nó sạch trống phát quen cả nhà thì rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành với em từ nãy giờ thì à, em à, xin à, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong các video tiếp theo nha mến chào cả nhà